chúng ta cần hiểu rõ nguyên tắc của Kinh Thánh, của Đức Chúa Trời để không bị tách rời khỏi lẽ thật. Hãy cùng suy ngẫm bài tĩnh tâm hôm nay qua câu hỏi Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người như thế nào? Chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp, mọi thứ đã luôn là như vậy, nhưng có lẽ những thời kỳ lịch sử khác nhau sẽ phải đối diện với những vấn đề khác nhau. Trong thế giới của chúng ta ngày nay, vấn đề giới tính và tính dục đang ngày càng trở nên đặc biệt phức tạp và gây ra nhiều tranh cãi liệu có một định nghĩa cố định về cái gọi là giới tính không? Hay người ta chỉ cần tự xác định xu hướng tính dục của bản thân mình, bất kể những đặc điểm sinh học họ sở hữu từ lúc sinh ra? Đây là những câu hỏi khó và gây tranh cãi mà sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện. Vậy Kinh Thánh trình bày như thế nào về điều này? Sáng thế ký đoạn 1 cho biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta, cả người nam và người nữ đều giống với hình ảnh của Ngài – Vậy chúng ta có thể thấy, ngay từ những dòng đầu tiên, Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa dựng nên cả người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài, để họ đều có thể có mối liên hệ với Ngài và quản trị thế giới dưới sự ủy quyền của Ngài. Điều này cho thấy rõ ràng rằng người nam và người nữ đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng điều này có mang ý nghĩa là người nam và người nữ đều giống nhau hay không? phải chăng nó có nghĩa là giữa người nam và người nữ không hề có một sự khác biệt nào cả và con người có quyền tự lựa chọn giới tính mà họ muốn trở thành bất chấp những đặc điểm sinh học của họ không hề như thế kinh thánh cho biết một cách rõ ràng rằng người nam và người nữ bình đẳng với nhau nhưng không hề giống nhau sự sinh sôi nảy nở của mọi tạo vật trên thế gian phụ thuộc vào những kết quả đầy tính sáng tạo có được khi những sự khác biệt này kết hợp với nhau Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một mối liên hệ thân mật gần gũi trong tình yêu, hôn nhân chỉ có thể đem lại kết quả khi đó là giữa một người nam và một người nữ. Khi cuộc tranh luận trở nên ồn ào và ngày càng cụ thể hơn thì sẽ rất dễ để chúng ta rời mắt khỏi lẽ thật trong lời Chúa. Thế nhưng, cũng giống như chúng ta có thể dựa vào la bàn để tìm đúng đường về nhà khi lạc lối và hoang mang thì chúng ta cũng có thể đặt niềm tin vào lẽ thật trong lời Chúa để sắp đặt mọi thứ đúng chỗ của nó và dựa vào lời Chúa để hướng dẫn tấm lòng, suy nghĩ cũng như hành động của chúng ta. Với câu hỏi được đặt ra, Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người như thế nào? Chúng ta có thể trả lời rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam cùng người nữ theo hình ảnh của chính Ngài. Vậy, khi bạn tranh chiến và cầu nguyện về những vấn đề phức tạp này Hãy xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan và sức lực từ trong Kinh Thánh và từ cộng đồng cơ đốc của bạn. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất Hãy làm cho đất phục tùng Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất Sáng thế ký đoạn 1 câu 26 đến câu 28 Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng Loài người là gì mà Chúa nhớ đến Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người mạo miệng vinh quang và tôn trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa, khiến muôn vật phục dưới chân người. Thi Thiên 8, câu 3 đến câu 6 Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cuộc định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Roma đoạn 8 câu 29 Chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã tạo dựng chúng con cách độc đáo và mang theo hình ảnh cao quý của Ngài. Chúng con biết rằng trước mặt Ngài, dù chúng con là ai thì chúng con cũng đều bình đẳng, Ngài không phân biệt bất cứ ai. Xin giúp chúng con biết yêu thương và chấp nhận người khác dù cho có những khác biệt. Xin Ngài giữ gìn để chúng con không hoang mang mà vẫn tin vào lẽ thật trong lời của Ngài. Hướng lòng và tâm trí của chúng con vào Ngài